Dạo một vòng bên lĩ che làng Thấy nơi lòng có chút đông đưa Thả mình vào nỗi buồn mùa hạ Có chút thương tình cái già dạ sông xưa Bóng người thương giờ em đâu rồi Chỉ để lại một chút hoài niệm Tà áo trắng tung bay ngang đời nỗi buồn cứ đứt Đi sợi tơ duyên Gửi đôi lời yêu thương vào gió Để rồi nhẹ nhàng hôn mái tóc em Tấm chân tình của gã trái nghèo Một lòng chung thủy để rồi khóc đêm Hạ không em hạ buồn đi mất Thấy ven bờ đôi hàng hoa dại Anh cũng chết đi trong giây lát Khi cuốn sách tình đọc đến chương 2 Chàng họa sĩ bụi bặm thân hài Chỉ biết đem tình của mình mình đi cất Giữ trong lòng 30 ngày hạ để rồi bây giờ nhìn em đi mất Tuổi sân thời tóc em buông dài với câu hát nụ cười ngây thơ Giờ em về bên nơi phố thị tấm tắc xa rồi bầu trời mây mơ Có chút nhớ anh gửi vào trời Tia nắng hạ lấp đầy cô đơn Hàng cây già xanh biếc lá chiều ngồi bên hiên nhà nghe lòng đau hơn Bước chân nào đưa anh về trời khi chốn gian trần đầy rẫy đau khổ Đêm khuya khoác giường đơn gói chiếc có tấm chân tình em mang ra đổ Bầu trời kia đưa em đi rồi nơi phố thị có nhớ anh không Chàng họa sĩ phong lưu quê nhà nơi hàng che già xà vẫn ngồi ánh trông Nhớ hình bóng cô gái ngày nào hồn nhiên ca hát giữa cánh đồng xanh Ngọn gió chiều thoang thoảng hương lúa đôi mắt chân tình em khẽ nhìn anh Còn không em chủ ngày chung đường Ta ngây ngô câu chuyện cười giỡn Chiếc xe đạp chở em hàng ngày băng qua hương đồng màu vàng rực rỡ Nơi quán nhỏ ta hay chuyện trò và những con đường in sâu hoài niệm Anh dạo ngang giờ chỉ một mình ngây ngất tuổi đời đã lỡ tình duyên Khúc nhạc sầu dưới mảnh trăng ngà Nơi yên tĩnh là cánh đồng hoa Anh nhẹ nhàng ngân nga điều buồn rồi viết cho mình một bản tình ca Cũng không biết nơi xa lòng lẫy có khi nào em nhớ quê nhà có chàng họa sĩ Vẫn đợi em về dù cho bốn mùa có mãi trôi qua Một tách trà dưới góc cây bàn Anh thấy lòng tự dưng lạ lẫm Nhớ về em một người con gái chăm bón yêu thương kia được nảy mầm Để rồi mãi chỉ một chàng trai Vẫn chung thủy với tấm chân tình hình bóng thỏ thời của người con gái Là câu chuyện buồn không tiếc thương mình